xốn đến tràn ly anh chìm đắm trong men cay đắng nồng khóc chát làn mi uống cùng anh cho đêm này say chất ngất dù năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắn xanh ngời lạc giữa mấy ngàn về chôn xa xôi hãy say cùng anh hãy hát cùng anh hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh đường gần trái tim của em dù trong phút giây hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sâu với em chẳng qua đủ cho một mối tình Sau tình cùng với nhau đi hết quãng đường ôm ấm hy vọng một ngày nắng say tháng năm tháng trầm dòng đời ngang nghiêng mình tự rời bỏ nhau say đến điên dại say hết kiếp người say cho trái lòng đốt đến tràn ly anh chìm đắm trong men cay đắng nồng khóc chát làn mi uống cùng anh cho đêm này say chân ngát dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi hãy say cùng anh hãy hát cùng anh hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh thường gần trái tim của em dù trong phút chẳng cùng với nhau hãy say cùng anh hãy hát cùng anh hãy khóc cùng anh thêm một lần dòng đời ngã nghiêng mình tự rời bỏ nhau say đến điên dại say hết kiếm người say cho cháy lòng I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow so I can understand.